top turret is under attack. The dragon has fallen. Không, không, thấy game vừa rồi không? Game vừa rồi mà team tôi nhá Team tôi mới vô là 82 à 82, 83 gì đấy Mà mình tôi, mình tôi ba mạng Tức là team tôi không có, không có mạng nào cả Mà tôi gắn mà team nó sắp win lại luôn là làm không biết cái con thịt dao này nó mạnh cỡ nào rồi đấy mình tôi nhá một mình tôi có nam thôi mà tôi gắn mà tin sắt win lại luôn là mấy ông biết là, là đi phải xin giao nó mạnh thế ở cái tầm này đó à, con chó mày con con này đó, mẹ làm một combo mà người ta Nếu như bạn có nhu cầu mua PC, lên kiểm máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất, đừng ngại ngần đến ngay Given nhé. Buồn của anh à, đợi mãi giờ US lên 29 à? À là bây giờ người ta giờ lên 29 rồi à? Thì thế thôi. Chờ thêm thôi anh em, sao giờ? Nói chung á anh em mà chơi ờ, chơi sâu thì cũng ngon mà, vì kiểu như uh, kiểu như game nó làm ổn định ờ, mấy ông chơi nó vẫn ngon mà, có gì đâu. Quá chuẩn luôn. Anh làm thế nào mà mạng ngon à? nói anh em rồi mà. Tức là khi mà anh em chưa vào được game á Thì anh em fake IP đúng không Mà khi mà mấy ông đã vào được game thì Mấy ông tắt cái fake IP đi là là, là mạng ngon mà On my On my way, on my way bro On my way Đây mình chỉ đừng hết em Không là nó, nó bắt mình liền on my way. Xong rồi. Ăn đi bạn ơi. Anh thấy chuối rồi đó. Chuối rồi đó. Chuối rồi đó. Chuối vàng trên cỏ sắt rồi đó. Ally slain. Sao bro? Sao bro? Tao. Sao là sao? Tao. Làm sao? Còn rất là lâu anh em ạ. Thế nhưng mà không? Bây giờ mình chơi mình tự mua mấy con linh tinh. Mình mua mấy con tàu lao vĩ đao xong bây giờ hết tiền mua tướng không? Bây giờ hết tiền luôn. Mà lên rank càng cao nhá. Lên rank càng cao mà mấy cái công tướng mà chủ lực như này mà không có đánh khó lắm em. Đánh không được on my way. Triumph. Victory coin. Lên bạn ơi. Lên bạn ra rồi. Let's go, let's go. On my way. Thôi bạn về đi một cập. Về đi số này. My king commands. Okay không đăng ký được thì thì chờ đi bạn ơi bây giờ nó đang lỗi mà mình mới nói xong mà bây giờ nó đang lỗi như thế này lỗi lắm em cứ hình dung đơn giản đi bây giờ đang là bản test đúng không đang là bản test nhưng mà có cả triệu người trên thế giới người ta đang tải cùng một lúc anh em có hình dung được không cả triệu người kiểu như là rất là đông người tải một lần phải không thì nó sẽ gây ra một cái đéo gì đấy ừ, nó bị quá tải nó bị uh, nó bị nghẽn mạng hay là nó bị một cái đéo ở đấy mình không hình dung được cơ bản là bị lùng và ông nào hồi xưa mà may mắn mà mà, mà, mà đăng ký sớm uh, thì nó xin Cái dao này mạnh phải không nhỉ? À. Cái dao này mạnh phải không nhỉ? Sau the mark. Cái dao này đúng mạnh luôn. Top turret is under attack. The dragon has fallen. Không, không thấy game vừa rồi không? Game vừa rồi mà team tôi nhá. Team tôi mới vô là 82 à? 82 83 gì đấy mà mình tôi mình tôi ba mạng tức là team tôi không có không có mạng nào cả mà tôi gắn mà team nó sắp win lại luôn là là không biết cái con xin dao này nó mạnh cỡ nào rồi đấy một mình tôi ra một mình tôi có đam thôi mà tôi gắn mà team sắp win lại luôn là không biết là, là đi phải con xin dao nó mạnh cái, ở cái tầm rồi, đó bye bye. Your team has slain the dragon. Nearly hả? Nearly sắp tới mới có anh em ạ. Nói chung bây giờ mình là mình đang tập mình đang tập đánh rừng, mình đang tập chơi rừng. mẹ làm một combo mà người ta Sound the march. Quaggy, eh, quag. Attack Baron. legendary. My, my sword. Right there, there. A Demacian does not retreat. hiện hình địch ở chỗ nào á hiện hình địch là sao anh em nhỉ hiện hình địch hmm. chưa chưa chưa anh chưa hình dung được nha hiện hình địch là sao ta đến kia chắc lên dài thủy ngân đi không <laughs> không không có tun anh em ơi tu cái gì mà tu hả anh em đang gọi là tun bom không thấy không chơi rừng nó gì thở bài tôi mua đi mà đi gang tim á mà đi gang cho tim á nó khác với ôm farm nghe thật sự luôn á mình thấy nó khác với đáy à nhưng mình đi rừng tức là mình tự bơi anh em ạ mình đi rừng tức là mình tự bơi nhưng mà muốn đánh nhau sớm á thì chỉ có gọi ông mid thôi gọi ông mid hoặc là gọi ông support đi theo là đánh nhau được nhưng mà còn đánh na đế á ui ôm farm tí mẹ luôn ôm farm ôm farm có đồ mới chơi được hơi khó à cái mục tiêu hả cái mục tiêu uh, cái đấy cái đấy là gọi là target đây mọi người à hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu đợi đợi mình tí tức là khi mà anh em vào combat nhá khi mà anh em vào combat à cái cái hình người đúng không đấy là target target là ví dụ uh, ví dụ vào combat mà mà anh em chọn mặt thằng nào là anh em đánh chỉ đánh thằng đấy thôi anh em hiểu không tại vì tôi đang chọn Zana thì tôi chỉ đánh Zana thôi tôi không đánh thằng khác mình đang ta ghé thằng Zana thấy không à chọn thằng Trin này không thấy cái màu vàng không không thấy màu vàng gì đâu không nhưng mà nó cũng không đánh ai cả nó chỉ đánh đúng thằng mà mình chọn target thôi đây đấy là target mục tiêu cái bộ điều này cái đấy anh em ở set sim đấy từ từ để mình kỹ cho nhưng mà nha nhưng mà cái đấy nó cũng có cái lợi cũng có cái hại nhá ví <laughs> ví dụ mà đang combat đúng không để mình ví dụ tôi đéo biết là tôi nói này có dễ hiểu không tức là khi mà mấy ông combat đi uh, mấy ông là cô xin giao đi nhá ví dụ mấy ông kho cứ thằng A xe đúng không ví dụ mấy ông kho à, cứ thằng A xe mà mà khi mà mấy ông clip vào cái thằng AC á mà mấy ông bị mấy thằng khác đánh á là nó kiểu định mạng nó bị tù lắm tức là nó chỉ dí thằng đúng thằng A xe nó đánh thôi còn lại mấy cái thằng mà đứng gần ông đứng gần mấy ông mà đang đánh mấy ông là nó không nó không ke nó không có đánh không biết giải thích thế anh em hiểu không ta tức là giải thích sao cho anh em hiểu nhỉ anh em anh em có hiểu không anh em có hiểu mình đang nói gì không không cái này vì vì ờ, vì cái tính mình đôi khi mình giải thích ờ, tôi tôi sợ anh em không hiểu có có, có ai hiểu hiểu mình đang đang nói gì không vợ hiểu mình đang nói gì không đúng rồi do vợ chơi chơi á vợ chơi chơi vợ ý, ý là hỏi cho vui thôi